người ta ôm hung cái gì vậy thì nào bạn bấm đi có dám chị à bấm là dám nhớ dạ. hứa nha nhanh lên nhanh lên mình còn có một phút nữa thôi mình à, hỏi à, cảm nhận đi thích uh, đi chơi ở đâu anh thích đi chơi hả chắc anh thường à, đi đâu mà có hai đứa anh chưa thích thì đâu có hai đứa thích vô hết là sao thì đâu hai đứa giống như à, em thích đâu anh đi đó nhưng mà em thích mấy chỗ đông người anh không thích chỗ đông người mà sao anh kêu thích chỗ hai đứa không phải chỗ hai đứa hai đứa mình đi chung á Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Nguyên Linh và chào quý khán giả Tên là Thiên Thảo, năm nay em 22 tuổi, hiện là nhân viên kế toán Rồi, mời bạn Nam À, em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường cũng như các chị khán giả ở trường quay cũng như khán giả xem mà màn nhỏ. Rồi sao nữa? Dạ. Em tên gì? Dạ em tên Phát. Phát nhiêu tuổi rồi dạ năm nay em 23 tuổi trẻ quá vậy đâu trẻ đâu ai nói em cũng già trước tuổi á làm nghề gì dạ em mới ờ, đi làm em làm nhân viên văn phòng ạ à. À, các bạn ngồi ngồi dạ. rồi bây giờ là bạn đến với chương trình này á là bạn muốn tìm một người bạn trai của mình như thế nào mẫu người bạn trai của em yêu thích đó là cao từ mét bảy trở lên bên đây khỏe ru đáp ứng nhu cầu luôn chắc không nổi chắc không sao em em bị lội quá chị ơi bị lội hả dạ chứ em cao được nhiêu em không biết nữa mà chắc là không dưới bảy chị ơi rồi xuống xuống xíu được mẹ ừ chị xuống bớt đi chắc em, em ơi mang về ba tàu quá Trời em cao bao nhiêu? Dạ mét sáu bảy Ủa cao dữ vậy? rồi Trời ơi Rồi ngoài ngoài ngoài chiều cao ra còn gì nữa không? Không được hút thuốc Bụng không bự Bên kia có bụng bự không? không chị ơi em có bụng bự gì ơi Tập thể dục hàng ngày chị ơi Có hút thuốc không? Dạ không luôn Cái mặt không đẹp cũng được nhưng mà quan trọng là cười phải đẹp Răng đẹp trời ơi cái gì đâu nói nhiều quá vậy hay gì trời răng đẹp không em biết gì ơi chắc đầu mẫu á chị ơi bản thân em em thấy là mình có những ờ, ưu điểm gì em biết uh, nấu ăn nhưng mà nấu mấy món mình thích thôi à, còn ưu điểm gì nữa em dạ là em biết võ võ gì dạ em là đai đen tại kinh đô. không không đai đen tay kinh đồn còn cao mét sáu bảy nữa lộn xộn là chết rồi nha sao bạn em nghĩ à, gặp mặt mới biết rồi anh ơi bây giờ nghe nói sợ chưa dạ chưa nó cũng bình thường chưa sợ lắm anh dạ. vậy dạ. khuyết điểm của bạn là gì khuyết điểm của em là nóng tính trời nóng là em hay nóng được là hay bực bội Ờ, nóng ừ. tính mà còn võ dạ. công cao nữa trời ơi trời nóng lên có đánh hay đánh người không em dạ không học võ chỉ để tự vệ thôi em ơi nhưng mà chị nói nghe nè chị năn nỉ em á em bớt bớt cái chuẩn em xuống chút xíu đi chuẩn quá Rồi, em mẫu vậy em cao quá vậy làm sao bạn nam bên kia mình đáp ứng cho nổi bớt xuống hả chị bớt chiều cao được rồi vậy bạn đó đủ hết rồi chỉ còn bớt chiều cao nữa thôi không biết nữa chiều cao trước đi rồi mới tính dạ. tiếp vậy còn mấy chiều cao thì không được lội luôn rồi Cái số mươi trở lên là được rồi bạn trai bạn có ưu điểm gì dạ ưu điểm của em là biết uh, nấu ăn biết uh, giúp uh, ba mẹ và biết uh, lắng nghe người khác nhờ như đó đủ anh ủa hả kể nhiều công ta hô mình tự quảng cáo mình nữa khuyết điểm khuyết điểm của em á thì như thường ngại nói chuyện với một người trước mặt đó nếu là con gái thì em rất là ngại nhiều khi nói ngại đến nỗi mình nói người ta không nghe luôn á nên mình, em em nói bị ế tới giờ nè em thế thì mình, mình có mấy mối tình rồi nếu mà chính thức thì là hai cái hai mối tình dạ mối tình gần đây nhất là em chia tay hơn cách đây một năm lý do tại sao chia tay em biết không dạ tại vì em nóng tính mà bạn nó cũng nóng tính luôn nên là hai người lúc mà có chuyện mà tranh chấp với nhau là không ai nhường ai hết bây giờ mình phải nhường nhịn đi chứ mình phải rút kinh nghiệm bây giờ nếu mà làm mai cho em cái bạn trai bên này là em phải nhường nhịn người ta nha dạ. nhưng mà nhường có chừng mực thôi chừng mực là sao em dạ không phải là cái gì mình cũng nhường được ví dụ như mình đúng thì là người ta Khoan nghe mình <laughs> em có nhường nhịn không tùy chuyện mà để nhường nhịn mà nãy giờ nghe bạn gái nói biết ai nhường ai em cũng chưa biết nữa anh em có nóng tính không dạ không em không nóng tính có tật xấu gì không dạ có tật xấu gì là thường à, nếu mà giận ai là ít ít nói chuyện với người đó giống như nếu một, một khi đã giận rồi giống như mình không bao giờ à, làm quà trước giống như à, em rất là ít giận nhưng mà đã giận rồi thì à, không bao giờ bắt chuyện trước giống như người ta xin lỗi thì em chấp nhận còn em không bao giờ xin lỗi em là người rất là khó giận mà để em được để em giận á tại người đó phải như thế nào em mới giận nghĩa là giận là hết xài rồi đó hả dạ nhưng mà nếu mà ta ta tới ta năn nỉ ta xin lỗi mình thì mình có tha thứ dạ không dạ có em là người rất là có lòng bị tha chị sẵn sàng tha thứ à ví dụ như em giận ta người ta đánh em luôn em để tới đánh thì chắc ờ, bỏ chạy chưa quá <laughs> mà hôm nay bạn đi đến đây rồi có ai đi theo ủng hộ bạn dạ, không có mẹ với lại em gái của em ngồi <clears throat> đâu mẹ bạn đâu dạ chào cô cô chào ờ, em Cát Tường với em Quyền Linh Dạ, dạ. Cô ơi cô trời ơi, cô con gái cô cô nghe cô sợ quá vậy rồi sao cô có nói sao chứ còn mà hỏi đuổi nóng mà quýnh người ta rồi làm sao con dám làm mai làm mối phải tại vì um, cô có hai đứa con gái dạ cho nên là sợ ra đường á cho nên là cho nó học võ từ nhỏ dạ. để nó bảo vệ nó bảo vệ mẹ nó bảo vệ cho em nó luôn nhưng mà từ trước tới giờ là có, có em em có quýnh ai chưa cô dạ chưa đánh ai hết á hăm dọa người ta thôi là ta đủ sợ à, rồi. nó mới thủ cái là kêu chạy à. <laughs> cô cô cô thấy ờ, bạn bên kia sao cô bạn bên này thì dễ thương dạ cái điều là nhỏ con <laughs> nhỏ con không phải là khuyết điểm dạ, dạ. dễ thương được rồi nhưng cô dễ thương không tại vì ờ, cái ngoại hình không không cần vấn đề dạ ờ, chỉ có cười dễ thương là được rồi dạ cảm ơn cô anh xem cô này thì võ cỡ nào đó trời ơi trời ơi đứng lên cho anh rồi linh coi em nghĩ ai đây là học võ đâu trời em đứng lên coi em kêu đó đó thấy ghê chưa tướng tá vậy mà còn quýnh ta nó chết luôn á rất là dễ thương giống như người mẫu luôn em anh là dễ thương lắm ông hiền lắm đừng đánh nhưng mà đừng có bánh bèo em ghét bánh bèo bánh tiêu bánh nậm bánh bột lọc lắm là bánh bèo lên sao là eo ẹo eo bánh bèo không dạ không phải đâu bản thân em không phải bánh bèo với em bánh gì em là bánh đa rất là cường chán bánh đa bẻ cái là nó gãy xương khánh đà ờ thôi thôi được rồi để cho họ gặp nhau họ nói chuyện đi tôi phải coi được tôi mới cho gặp nhau chứ tôi chưa coi mà gặp nhau gì coi nhỏ con là nhỏ bao nhiêu gặp trai đâu em đứng lên chị coi coi Hỏi con chị ơi Cao mét mấy Em không biết nữa Chắc Ồ, em bị lội hay gì Cái này là lùng hơn chắc luôn rồi Bên kia cao lắm Rồi coi như xong hả chị Xong mà Rồi buồn cái gì chị Buồn không Chắc là không buồn đâu Sao vậy thì à, nếu được người này thì à, ngoài xã hội mình à, có duyên tới một người khác rồi nhăn răng ra coi không đẹp đâu chị ơi không ngại lắm bữa đây tao đòi răng đẹp kìa cũng được giờ chị có tội lùng thôi đúng không dạ. bây giờ năn nỉ bên kia giảm cái chiều cao xuống làm gì lùng chị năn nỉ giùm em đi em cảm ơn chị đứng cao bằng tôi mà gì đâu lùng nhưng mà bữa nay người ta cao hơn ừ đó ông, ông cũng không sao dễ thương lắm được nè, nè nè nhưng mà em hỏi em nè, em ngoài cái chuyện lùng ra em bản thân em em thấy mình còn có cái nhược điểm gì nữa không để em nói nhỏ các bạn nghe được không chị nói nhỏ chị nghe trước đi thôi nói nhỏ là nó nghe thôi nói đi cho chị mà. nghe tôi nguyên cái nước biết sao chị sao nói lẹ quá vậy sợ ta dành nói mình sao sao nói nhanh dữ dạ. vậy do em ngại đó chị ngại thì sao nói nhanh ngại ờ, chị đẹp quá không ngại mà ngại là nói nhanh vậy hả dạ còn không ngại không ngại ờ, nói từng chữ từng chữ cho ta nghe chị phải không dạ vậy bây giờ hồi gặp bạn gái là nói từng chữ nha ừ. nói lẹ gì người ta nghe không có kịp đâu á dạ rồi dễ thương kéo màn lên có điều hơi lùng tới về mình lùng lùng lắm á chị đâu có lùng ngồi đi em ngồi đi ngồi mình đo kéo màn lên màn lên đo thử nè nói tóm lại bạn kia có thủ thì em cũng không chạy đâu dạ. bởi vì rất là dễ thương thôi cho người ta gặp nhau đi chào anh chào bạn ờ. bạn thấy mình sao ờ dạ cũng được không, không biết ờ, mình đạt ờ, cái chiều cao bạn hạ xuống được không đo đi mới biết chứ dạ chắc thì em mang giày bệt thì chắc được vậy em anh phải mang giày cao hả anh mang độn xíu giờ nó có mấy cái giày đụng gót ở trong vậy hả em biết chỗ bán không dạ biết vậy hả em mua giùm anh luôn đi ồ em thường thích đi đâu chơi dạ em thích đi xem phim đi cà phê ừ ờ à, anh thấy em sao em hả cười dễ thương à, nói chung là em ờ, vậy là không cười là em xấu hả không có em em cười đã dễ thương mà chắc là làm em em bối gói luôn nói chung là em chắc là dễ thương bạn thấy gì không bạn nhớ gì chưa dạ nhớ rồi bạn chị cái tường chúc chị luôn thành công và xinh đẹp rồi chị cảm ơn em đáng lẽ phải tặng bên đây trước tặng ôm hôn cái nhau tặng bạn chúc bạn luôn càng ngày công trường việc dạ, cảm ơn anh tặng mà không dám đứng gần ta ôm hôn cái gì vậy thì nào bạn bấm đi mới dám chị à bấm là dám nhớ bữa nha nhanh lên nhanh lên mình còn có một phút nữa thôi mình à, hỏi cảm nhận đi anh thích ờ, đi chơi ở đâu anh thích đi chơi hả chắc anh thường à, đi đâu mà có hai đứa anh chưa hết em đâu có hai đứa thích vô hết là sao thì đâu hai đứa giống như à, em thích đâu anh đi đó nhưng mà em thích mấy chỗ đông người anh cũng thích chỗ đông người mà sao anh kêu anh thích chỗ hai đứa không phải chỗ hai đứa là hai đứa mình đi chung á <laughs> anh có biết nấu ờ, món gì nấu thì giống như nấu giống anh quyền linh bữa cơm gia đình á nói chung là cũng không ngon lắm nhưng chấp nhận ăn được ví dụ như là canh là canh rau muống luộc lấy cái rau muống làm luộc đâu có anh anh đâu hề món gì nấu cũng ờ, có đủ ờ, thành phần món nói chung mà nếu em muốn anh mời thử mày thử <laughs> mày thử thì tao nó ngon không cô bây giờ mình mình nói người ta không tin chị phải hành động tao mới tin mời em ăn thử dạ nói thôi đó coi mời em ăn thử ăn thử ăn thử là ăn cái gì mời em ăn thử dạ nói đi mời em ăn thử <laughs> rồi còn gì nữa không hết giờ này cũng em khoái lắm rồi nãy giờ nút nút đâu anh à, nút đâu anh tìm đi trời ơi tự tìm luôn một hai ba hồi nãy bạn hứa làm sao bạn nói nếu bấm chuông thì sao chứ mặt người lớn làm vậy kỳ lắm chị em, em chưa ra mắt uh, gia đình bạn đó mà ra má ngồi đây ra mắt luôn đi. đi nói gì đi nói nói gì với má đi Thôi. nói, nói đi chào chào dạ con xin chào bác giận chú bác là nói giận. sao nói sao vài câu ơi bác có đồng ý cho con hẹn hò với dạo Lấy lọc sát vô ơi. nắm tay nhau coi cái gì mà xa rời quá vậy Nắm tay vô coi Xin, xin phép trước Trời ơi Bây giờ không dám hung phải không? Dạ Có món quà gì tặng bạn không? Tặng ơi ừ, Tặng rồi hả? À, bây giờ à, mình hát câu gì dễ thương mình tặng bạn mình tỏ tình rồi dễ thương á nha dễ thương hả vậy ừ làm dễ thương hát dở lắm chị ơi đấy chủ yếu tấm lòng hai ba dạ em à, suy nghĩ đi em ơi anh nhớ em ơi anh rất nhớ từng <laughs> câu nói ấm ức giờ này ở đâu đây chắc ai đó kia kìa Thấy sai lời rồi nói là vậy mời bạn nam Rồi đi bạn Mời bạn nữ Rồi chúng ta giới thiệu về mình cho đối phương cùng nghe nha à, Xin chào anh Quỳnh Linh, chào à, chị Cát Tường và bạn nữ bên kia Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Trương Đình Tựu Năm nay mình 28 tuổi Gốc của mình là ở miền Trung, Quảng Trị Mình sinh ra và lớn lên tại Bà Rịa, Vũng Tàu Hiện tại mình đang làm à, tại thành phố Hồ Chí Minh Công việc của mình là nhân viên tại showroom à, xe máy của Honda Việt Nam Mời bạn gái à, Dạ, à, em xin chào quý vị khán giả Anh Quyền Linh và chị Cát Tường Em tên là Nguyễn Thị Như Ý Sinh năm 1992 à, Tuổi thì của em là 25 Nhưng mà trên giấy tờ của em là ở à, 1994 Hiện tại em đang làm sale tại Wall Street English Em quê ở Bà Rịa Vũng Tàu Em sinh ra là ở Bà Rịa Vũng Tàu Nhưng mà à. quê gốc là ở Quảng Trị Ủa? Rồi sao trùng hợp dữ vậy? <laughs> có bà con với nhau không vậy đúng rồi đó những này mà cưới chắc đỡ tiền đưa dâu lại đỡ tiền xe ha trời đất ơi vậy là hợp lý rồi chúng ta chia sẻ chút xíu về đường tình trường đi bạn bạn nữ bên kia bạn à, trải qua mấy mối tình rồi em trải qua ba mối tình mối tình thứ ba thì để là cho em nhiều sâu đậm nhất nhưng mà uh, tại vì do cái ờ, tỉnh của người đàn ông đó lăng nhăng em không có thích cái điều đó cho nên Mình là em đã chủ rồi dạ em chia đây là cách đây là 3 tháng rồi chị mới 3 tháng à dạ. đó rồi có tình sâu đậm mới chia tay 3 tháng lên đây rồi nhưng mà một khi mà em đã phát hiện được người ta mà lăng nhăng như vậy là rồi. em chấm dứt quên liền dạ bạn nam bạn trải qua mấy mối tình rồi thực ra em à, yêu đơn phương <laughs> nhiều lắm Mối tình chính thức thì có hai mối tình Một mối tình năm 2000, 2011 Khoảng được một tháng là chia tay bởi vì à, bạn gái không chưa quên được người yêu cũ <laughs> Thiệt là đau khổ đau khổ quá gì à Thì nên là mình mình dứt khoát chia tay Rồi. Khoảng 2-3 tuần sau thì bạn đó lại quay lại với em Bạn đó lại tán tỉnh em trong vòng khoảng năm nhưng mà em không chịu <laughs> bây giờ thì à... là bạn đó thiệt là đau khổ rồi <laughs> bây giờ thì bạn đó và mình thì cũng là anh em với nhau thôi thôi bây giờ mình đã kể những cái mối tình của mình rồi trường tình trường bây giờ rút kinh nghiệm cho những cái điều đó để mình vun đắp cho mối tình tiếp theo này nó tròn vẹn nó hoàn hảo hơn em ha ờ, như ý có điểm mạnh và điểm yếu gì em à dạ điểm ờ, mạnh của em là em nhớ dai và phù dai nhớ dai phù dai dạ đúng rồi wow. ví dụ như là uh, ai mà ừ, chọc tức em cái điều gì đó làm em phát điên là em có thể nhớ hành lòng của người ta và em có thể diễn lại diễn đạt lại cho người ta và mà đó giờ em thù bao nhiêu người rồi <laughs> em thù nhiều người lắm thù nhiều người lắm hả <laughs> nhưng mà nhưng mà không có để bụng chỉ là ví dụ như mà người ta khơi gợi lại cái điều đó là em có thể nhớ lại điều đó và nói là đúng cái diễn tả cái câu từ của người ta để em ừ, làm cho người ta nhớ là người ta đã ừ, đã từng cư đã, xử như vậy với em đúng rồi chị chi cho cực vậy thôi <laughs> vui di cho qua đi em ơi nhưng mà cái thu giá như vậy nhưng mà em sống thì nội tâm à. dạ bạn trai thì sao mình có điểm mạnh điểm yếu gì À, điểm <laughs> điểm mạnh thì em nghĩ là năm 10 tuổi là em đã biết làm hầu như hết việc nhà rồi tại nhà em ba đứa con trai mà giỏi hả à khoảng 10 18 à, tuổi tốt nghiệp 12 xong thì à, <laughs> lúc đó cũng ừ, gần như coi em là trụ cột chính của gia đình vậy ạ. Ừ. À. Thì cũng thế mạnh phải tự lập ha. Tự lập dạ. ha. Còn à, điểm yếu em rất là tin tưởng vào người khác, em dễ tin lắm. Ví dụ như à, bạn bè em đang khó khăn đi, khó khăn chuyện gì không biết, nó ví dụ mượn tiền hay là ai mắc nợ em vậy đó em cũng hỏi một hai lần một hai lần thấy họ chưa trả lời chưa có rồi thôi lần sao không đòi nữa khi nào có trả mà ba bốn năm chắc cũng có cái bảy tám năm rồi chưa trả <laughs> rồi thôi được rồi à, bây giờ mình muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào nè dạ à, mẫu bạn trai lý tưởng của em là à, sống tình cảm biết quan tâm tới người khác hài hước vui tính và ví dụ như là mình hiểu nhau là ở mức là mình nhìn vào mắt nhau là mình cũng hiểu được nhau rồi ừ. là em thích nhất là ở điều đó không cần phải nói nhiều phải dạ, không đúng rồi điều dạ, gì em vì... không không thích dạ không thích lăng nhăng không thích uống rượu bia nhiều ví dụ như là đi rượu bia nhiều mà về lè nhè là em không thích rồi dạ bạn trai có rượu bia không em dạ đô em Hello. đủ để ngoại giao ví dụ như là giao nhiêu uống nhiêu đẹp trai ha Ồ, giỏi ha dạ chị sao ế dạ thực ra là cái tính của em rất là rõ ràng em tìm một người à, bất cứ ai thì em em quen á là em xác định quen là cưới chứ không phải uh, quen chơi chơi vui quen đúng không? chơi vui không có quen mất dạ. thời gian bây giờ nếu được thì chừng nào đám cưới dạ nếu hợp nhau rồi à, được thì cuối ừ. năm nay cũng được và có thể là qua năm sau mẫu người lý tưởng của bạn là như thế nào dạ dễ thương ăn mặc phải lịch sự gọn gàng đúng nơi đúng địa điểm đừng có quá sexy sexy quá em không không em chịu dạ à, có cái <laughs> dạ. chuẩn cái mẫu người như thế nào không dạ ví dụ như um, tóc dài tóc dài đặc biệt là đừng bao giờ nghĩ tới cách tóc ngắn nha dạ thì đó là quan điểm của mỗi người thôi à. à em là em không có thích tóc ngắn gì nữa không còn nhiều cái để thôi, thôi, thôi, thôi, thôi, thôi. nói luôn đi bây giờ phải tìm người yêu cho nó đúng chứ không là không sao. có hình mẫu lý tưởng giống ai không ừ giống uh, thủy tiên mà vợ của đan trường á tại em uh, hâm mộ đan trường em tin tưởng là anh trường uh, quyết định chọn một người vợ rất là ok ok là ok cho đang trường chứ đâu phải là ok cho em thì em ý chọn thì theo ý, ý em mẫu của mẫu mẫu như mẫu vậy giống giống vậy Rồi. sao cách tao được hết chưa dạ về nha dạ <laughs> tôi thích cái mẫu vậy mà miễn sao giống giống mẫu vậy ha để qua coi giống vợ đang trường hay không nha rồi <clears throat> yêu cầu đàn trai là vậy không biết trắng tươi à dễ thương nhưng mà con cái này nè khoảng khoảng về về được không vậy hả dạ được ngang vai là được ừ. đừng có, có, có cao có, hơn có màu vai. được không hả? có màu được không dạ màu uh, tối tối thôi đừng có vàng mà <laughs> nó cũng vàng đó vàng hả anh ừ nó em đây... ơi hả nếu mà quen uh... thôi để em coi lại <laughs> có thể là biết không nhiều điểm tốt có thể bù lại uh... à, còn biết nữa còn biết câu đó vớt lại cũng được em dạ ờ, một cái người mà cũng hơi khó tính như vậy em có lo ngại gì không à, tại vì à, ba mẹ em cũng là người trung cũng à, cũng hơi khó tính nhưng mà dù gì cũng muốn tốt cho mình thôi đúng rồi anh mong muốn gì thôi nhưng nó quan trọng là quan trọng là cái sự hiểu nhau đúng, đúng hiểu nhau về tình yêu nó đủ lớn thôi dạ đúng nói rồi. gì ai cũng phải đặt ra những cái cái cái đối tượng nào đó nhiều cái đặt cao đó nhưng mà gặp tình yêu rồi là quên hết thôi dạ, Hả? dạ. thôi được rồi anh thấy thế này là hai bên cũng rất là à, năng động hai người cũng là người những người suy nghĩ dạ. hiện đại hợp lý đấy bên kia cũng rất dễ thương quan trọng là các bạn nhìn coi tình yêu đủ lớn để vượt qua tất cả mọi thứ thôi ha dạ thôi mình hỏi thăm người thân chút xíu đi em có đi với ai em hỏi đi dạ em đi ờ, với dì của em dì dì thay mẹ <laughs> cô xin chào uh, huyền linh và cát tường dạ, dạ. À, xin chào uh, quý khán giả Chào cô à, Nói chung là vì uh, à, thấy phải nói là gì rất là cảm động khi là mình là người quản trị mà lại gặp ngay cái người quản trị à, với lại hả cái tính tình hả đẹp gái wow. dễ thương tính tình thấy chưa dạ dì là số 1 của trương đình tựu dạ đó cho nên là khi mà gì là quyết định cũng có hả trọng lượng trọng lượng lắm chứ không phải là không thì nói với tụ đi quyết định đi tụ hay sao đó quyết định luôn cuối à, cưới được không gì à, không có sao hết á vì chỉ mong hai con hả luôn luôn nhìn về một hướng à, với lại hả gì hả Mày mong hai con là xấu hả là cái chữ này thôi dạ. à, là tôn trọng yêu thương và tha thứ à, xin cảm ơn chương trình dạ, dạ. cảm ơn gì nhớ nha dạ con gái hôm nay mình có đi với ai không dạ em đi với bạn à, cùng lớp với em hồi đại học à rồi dạ, bạn dạ, em chào anh quyền linh và chị cát tường chào quý vị khán giả thì em là bạn thân của bạn Như Ý thì là bạn của em thì rất là hiền được cái nấu ăn rất là ngon à, có một điều này em chia sẻ là bạn em mới cắt tóc đây chừng 2 tháng thôi chứ lúc trước là bạn em tóc rất là dài à, dạ, à, anh nói cho nên bạn em buồn á <laughs> à, em thấy là bạn trai bên đây là cũng rất là dễ thương là chững chạc so với bạn của em rồi bây giờ hai bên gặp mặt đi ha rồi cảm ơn bạn như ý bên đây là tựu ha tự ý cũng được từ Rồi. quý lại để à, mình học Kéo hội ý lên. làm cho nó phát triển kinh tế gia đình ha nào hai phút các bạn có thể thoải mái trò chuyện với nhau bắt đầu dạ em chào anh chào em vàng quá ha <laughs> quan à, quan niệm à, tình yêu quan niệm tình yêu của em như thế nào được <laughs> anh à, thích sự đơn giản nên à, anh bó anh nhờ chị bó hoa cũng thịt là đơn giản thôi <laughs> không có rườm rà nhiều dạ, cảm ơn dạ ờ, quan niệm về tình yêu của em là ờ, chỉ cần hiểu nhau là đủ ví ừ. dụ như là khi mà một khi mình đã xác định với nhau thì mình uh, nên xác định lâu dài thì khi yêu nhau thì ai cũng có những cái khó khăn riêng thì Đúng miệng là mình hiểu nhau và giúp đỡ nhau cùng đồng tiến là được dạ ừ em tuyệt vời quá quan niệm của, của em giống của anh quá <laughs> dự định tương lai thế nào hai bạn thời điểm này đã chín mùi để anh lập gia đình anh cũng muốn tìm một người cho đàng hoàng à, như anh chia sẻ nãy giờ để mình à, tiến tới hôn nhân và bạn nam hát một bài hát gì tỏ tình với bạn nữ đi rồi anh à, sẽ tặng em và toàn thể quý vị à, một bài hát là bến bờ hạnh phúc mà trong đám cưới của anh Đan Trường anh Đan Trường hát bài này <laughs> rồi fan cuồng một bông hoa xin tươi tặng em yêu dấu một nụ hôn yêu thương khẽ trao bờ môi ngày đầu tiên anh gặp em anh biết ta mai là của nhau và ơn trên ban cho đôi ta tình vợ chồng và hôm nay đây trên trời cao chiếu sáng đôi tình ta được hạnh phúc bên bờ em xinh đẹp kiêu xa điệp từ trong giấc mơ anh mỉm cười cầm tay em khẽ nói I love you <laughs> rồi cảm ơn hai bạn bây giờ chúng ta để tay vào nút bấm đi các bạn quyết định một điều rất thiêng liêng các bạn nhé có gì ngồi đây có người lớn có gia đình có bạn bè có hàng triệu người đang xem các bạn hãy bấm nút theo con tim của mình 3 tiếng đếm bắt đầu một hai ba hết thời gian chúc mừng các bạn à... ôm luôn rồi khỏi đi khỏi <laughs> cho tình cảm em ha mời đàn trai rồi ờ, mời đi dạ, trời dạ. em mời bạn ờ, bên đàn gái giới thiệu về mình đi 아, 안녕하세요. 제 이름은 김근라고 하고 호주머니에 살고 있어요. 저는 올해 32세가 되고 음, 한국 회사에서 통역근 담당하고 있어요. 이렇게 만나게 돼서 반갑습니다. 어. 안녕하세요. 안녕하세요. Đó, anh nhân sao vô tên gì vậy Ờ, dạ em tên là trời ơi Hên quá người Việt người Việt. Trời vô em sổ một tràng tiếng Hàn là chị ngơ ngác rồi đó à, Dạ em tên là Trần Thị Kim Cương, năm nay em 31 tuổi à, Và em hiện đang à, sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh à, Và công việc của em là phiên dịch viên tiếng Hàn À Hàn Chi, bây giờ ngồi đây sợ bên kia là cô gái Hàn Quốc Đang không biết nói chuyện sao Mời đàn trai giới thiệu nè Xin uh, chào uh, anh Quyền Linh Nguyễn Tính Chào uh, chị Nam Thư xinh đẹp Dạ Chào uh, toàn thể quý vị khán giả trong trường quay Chào bạn nữ bên kia Dạ Em tên là Ngô Văn Thành, đến từ Bình Định Hiện và sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh Em làm à, quản lý khách sạn Quản lý khách sạn ở quận dạ. mấy? Quận Tân Bình ạ à. Quận Tân Bình luôn à, Em có ưu điểm khuyết điểm gì Thành? Ưu điểm của em là à, vui vẻ, hòa đồng à, Biết à, nấu ăn, biết làm việc nhà Ồ giỏi quá Biết chơi thể thao Thể thao nữa? Dạ Có tật xấu gì không? tật xấu thì em hơi nóng tính và kỹ, kỹ tính một xíu nóng tính và kỹ tính à nóng tính thì có thể đàn ông hay nóng dạ, nhưng dạ. mà kiềm chế được hay dạ. không có điều quan trọng dạ, có dạ, kiềm vâng. chế được nóng tính không dạ được anh ừ kiềm chế dạ, được là lúc tốt. đó thì thôi sau đó là em em nguội liền ừ rồi vâng. kỹ tính cũng đừng kỹ quá đàn ông mà kỹ tính quá đó dạ em thì nói chung là sạch sạch sẽ gọn gàng sạch sẽ gọn dạ. gàng ha vâng đó mời đàn gái Kim Cương, em nói về ưu điểm và khuyết điểm của bản thân em đi. À, dạ, ưu điểm của em là cũng là vui vẻ và hòa đồng. Ừ. Với lại em là cũng ờ, nói chung là tự tin, hoạt bát, với lại cũng quyết đoán một tí xíu. Còn ừ. khuyết điểm của em á là đôi khi cũng có hơi uh, cố chấp tí xíu, với lại nấu ăn không được ngon lắm. Không <laughs> dạ. nấu ăn bên đây người ta nấu ăn ngon nè, đây dạ. nấu ăn được nè. Có anh nấu ăn cho em rồi em ơi. Ừ. Bây giờ mình sẽ nói tí xíu về tình trường ha Em trải qua bao nhiêu mối tình rồi? À, thực sự là em trải qua ba mối tình rồi à, mối tình đầu tiên á, là thời à, đại học đó chị ừ. em quen bạn đó được hai năm mấy tại vì lúc mà mới ra trường rồi công việc á, nói chung là rất là nhiều tình cảm nói chung càng ngày càng nhạt nên hai người quyết định chia tay rồi, rồi à, mối tình thứ hai á, là cũng à, với một anh hàn quốc nói chung là cũng được hai năm mấy nhưng mà dạ do tính chất công việc của em á nên á, nhiều khi em đi công tác rất là nhiều hoặc là em gặp khách hàng rất là nhiều nên à, bạn đó rất là ghen nói chung là tới một lúc nào đó thì nói chung là hai người cũng <laughs> không thể nào mà có ừ. tiếng nói chung được nữa rồi mối tình gần nhất của em là cách đây khoảng một năm rồi thì à, em cũng quen người đó một năm mấy nhưng mà sau này càng quen thì em càng thấy là hai người có cách sống nó khác nhau nên tụi em quyết định dừng lại quyết định dừng lại dạ một năm nay à, chỉ tập trung vào công việc không yêu ai cả dạ đúng rồi chị <laughs> cứ để mọi thứ tự nhiên thôi còn em trai mấy mối tình rồi Dạ em thì uh, trải qua hai mối tình. Ừ. Mối tình thứ nhất của em thì em quen từ khi sinh viên ra, ra trường đi đi làm. Ừ. Lý do chia tay thì bạn uh, ở đi học ở thành phố Hồ Chí Minh. Còn em thì học ở ngoài Đà Nẵng. Nói chung là khoảng cách xa xa quá. Dạ. Sau thời gian em vừa đi học vừa đi làm cho nên không có thời gian ờ, bạn nữ kêu sao không quan tâm chia sẻ mối tình thứ hai dạ mối tình thứ hai thì em quen khoảng được ờ, hai uh, ba tháng thì uh, bạn đó cũng là học ngoài đà nẵng luôn rồi sau này em công việc em thì làm nói chung là em ngoài đó thì nó chưa được ổn định em mới vào sài gòn nghĩ hai người thì cũng có những mối tình nó cũng mấy tháng thôi mà nó vâng, vâng. không vâng, phải sâu đậm lắm dạ chưa sâu đậm mình à, vâng. bỏ qua cái chuyện à, cũ đi bên à, đàn gái hãy cho chúng tôi biết tiêu chí thế nào à, dạ nói chung là mẫu người lý tưởng của em á, là một người à à, chững chạc với trưởng thành và cái người đó cũng à, phải hơi lãng mạn tí xíu và có thể sẵn sàng chia sẻ công việc nhà hoặc là việc uh, nấu nướng uh, với em nếu ừ. mà em bận em đi công tác chị thấy là bạn bên kia nói là bạn bên kia sạch sẽ gọn gàng nấu ăn thì cái phần đó là có thể là vượt qua rồi đó dạ. vòng rồi đó dạ, ngoại hình thôi. sao em ngoại hình thì sao thì uh, nói chung càng cao càng tốt càng cao càng tốt <laughs> lúc mà em đăng ký chương trình thì tiêu chuẩn của em là một m sáu nhưng mà thực sự là càng cao càng tốt à bây giờ à, thôi mình phải qua coi mắt đàn trai ha bây giờ em có yêu cầu gì em nói với bà à, mối đi à, chào chị Nam yêu cầu bạn gái thế nào nói đi chào em em có thể nói cho thư biết là yêu cầu về bạn gái của em như thế nào không à, mẫu người về bạn gái của em thì về ngoại hình thì à, cũng không mập không ốm vừa chiều cao thì một m năm mươi trở lên da trắng nói chung là khuôn mặt dễ nhìn ừ, đàn trai trắng dạ. nè nhìn trắng trẻo thư sinh ha à, mình nhiều bạn không ở ngoài dòng đời mình đó mình nhiều bạn không nói về bạn thì cũng nhiều nhưng mà bạn thân thì cũng uh... bạn thân là con trai hay con gái con trai à con con trai rặt không trai trai, trai men luôn không? chăm chăm luôn đó. à chứ giờ ra đường có anh nào trai không thẳng mà ghẹo ghẹo mình chưa có nhiều lắm chị nhiều hả mà em không biết vì sao nhưng mà gái thì bạn gái không thích kết bạn mà toàn là kết bạn zalo toàn là thuộc về giới <laughs> tính thứ ba không à, à vậy hả nhiều khi bình thường mình cứ đúng rồi ai thứ ba cũng vậy mà cứ kết bạn thì thoải mái thôi dạ nhưng những câu nói người ta khiếm nhã đó anh à mấy người khiếm nhã thì mình chặn zalo ờ dạ, mình chặn mấy người mà kết bạn với thứ thứ ba thì ờ. mình cứ kết bạn không sao dạ. cả bởi thành thử là em bé tới giờ đó à, à. nói chơi chứ mình không có phân biệt giới tính nào cả nhìn trắng trẻo khi nào ai nói em thế giới thứ ba không nhiều người ta thấy sau giờ này chưa có vợ người ta cũng nghĩ, nghĩ đúng không dạ thấy nhưng mà em thì em không em không thích trai nha em Thích thích, không? gái á thích dạ không dạ không Đó. <laughs> anh linh kỳ ghê chứ <laughs> ghẹo người ta nữa không anh thì em thích á anh vui- thích, Ui. thích anh vui tính Ờ. vui anh hài hước à, em rất hâm mộ anh cảm ơn em dạ <laughs> đừng qua coi đàn gái thế nào nha em trai dạ dạ trời Trai. ơi Dạ, Ui, chào trời anh. ơi cha đúng là kim cương chưa kim cương được dễ thương nói chung là dễ thương đó Dạ em em chào gái anh chào em anh nhân sayo 안녕하세요 ok 감사합니다 Ờ, cô あねこんばんは ô quá anh linh biết nhiêu đó à <laughs> bây giờ nè em trai bên tôi trắng trẻo công tử lắm á nhiều cô gái theo đuổi lắm á dạ có ghen không hồi nhiều cô em... gái và chàng trai theo đuổi <laughs> đúng rồi nãy giờ em nghe nói chàng trai theo đuổi nhiều hơn ừ có <laughs> ghen không quan trọng vô ờ, là do bạn trai bên đó là ừ. thái độ có rõ ràng với người ta hay không đúng rồi nhưng mà rõ ràng á thì người ta đâu có cơ hội mà tiến tới đâu bây giờ thì ờ, anh thấy rằng ờ, hai bạn cũng trao đổi nhiều cái nó cũng hợp lý với nhau quan trọng mình hỏi xem người nhà thế nào nữa dạ không? kim cương dạ hôm nay em đi với à, chị gái của em với lại bạn thân của em chị gái em, em tên gì dạ chị gái em tên bích ngọc bích ngọc dạ, dạ gia đình toàn ngọc nhà em ngọc ngà kim cương ấy chị ngọc ngà, kim cương dạ ha. anh em tên ngà à ngọc ngà chị ngọc anh ngà em là kim cương Ngọc thấy thế nào về đàn trai của chúng tôi? Dạ, em uh, chào anh Quyền Linh, chào chị Nam Thư, dạ, chào quý vị khán giả, chị dạ, chào em Em chào chị Thì um, thông qua những điều em trao đổi với chương trình á Thì chị thấy em ờ, là một người thanh niên ờ, điềm đạm, nghiêm túc Việc mà uh, hai em gặp nhau hôm nay á Thì chị nghĩ đó là sự khởi đầu cho sự trang hòa Và mối quan hệ nào thì cũng cần phải có thời gian Nên chị nghĩ uh, hai em nên cho nhau một cơ hội Bây giờ đàn trai dạ hôm nay em đi với ờ, em gái với ờ, hai bạn thân à em gái em ruột á hả dạ em ruột em rồi để hỏi em ruột coi dạ con chào chú ờ, quyền linh à, chào chị vâng. nam thư à, con là em gái của anh thành ừ, theo con thì con thấy uh, chị bên đây rất là xinh đẹp uh, năng động uh, còn về nhận xét của anh của con thì anh con nói ăn rất là ngon rất là sạch sẽ và ca hát rất là hay con nghĩ thì anh chị đến đây cũng là một cái duyên anh chị nên ờ, cho nhau một cơ hội để ờ, tiến xa hơn à, dạ con à, cảm ơn chương trình ạ rồi vâng, bây giờ thì à, chúng ta mở à, rào ra cho hai bên gặp mặt không gian này à, là của hai bạn đó cứ thoải mái đi nào bắt đầu thành Trời em chào anh đến chương trình là anh có món quà tặng dạ cảm ơn anh em cũng có món quà dành tặng anh ha cái này là cuốn truyện tranh hàn quốc nếu mà em với anh có duyên á sau này á mà có thể tiến xa hơn á thì mình có thể đọc cuốn cuốn truyện tranh này cho con của chúng ta nghe à, cảm ơn em cảm ơn anh rồi lần đầu tiên các bạn gặp mặt đó các bạn hãy nói cảm nhận về nhau đi em ờ, cảm nhận về anh như thế nào em nghĩ anh là một người ờ, chững chạc lịch sự <laughs> nói chung là em gặp anh thì em cảm thấy ấn tượng đầu rất là tốt cảm ơn em còn anh cảm nhận về em như thế nào em thì à, khi kéo em ra rất là bất ngờ em rất xinh dễ thương dạ yeah. Dạ. yeah. ờ, anh rất thích con gái có răng khểnh mình hẹn hò thế nào đó khoảng ờ, cách à, hai bạn đó thời gian hẹn hò thì em trong tuần em à, rảnh vào thứ mấy tại vì công việc của em á là bây giờ em làm phiên dịch viên nên á em nghĩ là em có thể chủ động được thời gian nếu mà em muốn dành thời gian cho anh đi thì em sẽ hạn chế uh, nhận những cái lịch đặt của khách nói chung mà em có thể chủ động về thời gian còn anh như thế nào nói chung công việc anh thời gian nó cũng rất nhiều à, thường thường thì à, buổi tối thì anh rảnh à, ví dụ chủ nhật em rảnh đó, thì anh có thể xin sếp về sớm để đi chơi với em hôm nay tới với chương trình thì à, đàn trai có món quà tinh thần nào tặng cho đàn gái không à, đến với chương trình thì em cũng chuẩn bị bài hát tựa đề là xin gọi nhau là cố nhân tôi trở về đây lúc đêm vừa lên sáng mắt trời mưa phố xưa buồn tên gót mòn tìm dư hương ngày xưa bao nhiêu kỷ niệm em ai một tình yêu thoát trên tầm tay hát thì hay rất ngọt nhưng mới ngày đầu gặp người yêu tự nhiên xin gọi nhau là cố nhân đúng rồi có bài nào khác chưa không? hợp lắm không bài em thích thì ờ, có thể hát nhạc chế lời nhưng ờ. bạn có khả năng chế lời không nếu có chương trình mình hẹn hò cùng nhau nếu có tiếng hát của em vút cao hòa vào lòng anh hồi hộp quá hồi hộp quá em nhìn anh hình như anh rung thì phải kim cương dạ Bây giờ à, ảnh hát rồi mình có tiết mục gì không? em cũng chuẩn bị một tiết mục nhưng mà bài hát tiếng Hàn chị Không sao không sao đúng không vậy em hát nha 사랑함에 세심했던 나의 마음이 그렇게도 그대에게 구속이었어 믿지 못해 그런 것이 아니었는데 어쩌다가 헤어지는 이유가 됐어 내게 무슨 마음에 변 있는 것처럼 느낀만큼 알 수 없는 사람이 되어 Hay quá, anh bài trời ơi Dịch liền. anh dịch nguyên bài hát này nè biết bài anh này dịch bài được. việt nam mà Rồi, anh dịch Thôi đi. đâu có em yêu ơi em anh yêu ơi tinh này rất hết đến anh bao nhiêu mặn nồng đúng không em dạ, đúng, đúng rồi em. Quyền cái bài đó. này á, là dịch ra tiếng việt thì cũng như vậy á chị có nghĩa là cho dù cái ờ, mọi chuyện có thay đổi thì tình cảm của em dành cho anh cũng như vậy cũng không thay đổi chết thấy gia đình kim cương kim chỉ nhà em chưa bây giờ là chúng ta cũng đã ờ, khá hiểu nhau rồi anh nghĩ rằng các bạn ờ, đủ để các bạn có thể cảm nhận tất cả mọi thứ bây giờ mỗi người chúng ta sẽ dành cho nhau một câu nào đó tận đáy lòng của mình mình suy nghĩ và mình cảm nhận về người đối diện thế nào bắt đầu đi thành trước khi mà lên chuẩn bị ghi hình thật sự là anh mất ngủ mấy đêm rồi anh thì anh không có nói được nhiều lời ngôn tình thì anh sẽ thể hiện một câu hát dạ yeah chương trình đã xe sợi chỉ hồng để chúng ta nên nghĩa vợ trong là hết hả dạ nói chung em cảm nhận được sự chân thành từ anh nói chung là em cũng muốn là em với anh cho nhau một cơ hội để tìm hiểu rồi rồi sai ghế sai ghế sai ghế rồi rồi rồi được rồi được rồi được rồi được rồi được rồi rồi để tay vào nút bấm tất để cả đều trả lời bằng nút bấm hy vọng là chúng ta sẽ có một cái kết thật sự là viên mãn ba hai một hết thời gian chúc mừng em đây hoa nắm tay nhau nào và chúng ta hãy hôn nụ hôn đầu tiên dạ em xin phép uh, chị hôn